I'm out of my knees Đừng buồn sầu em ơi Đừng có bao buồn phiền Chỉ cần là em thôi Anh sẽ luôn cố gắng Đừng mình nghèo em ơi Có phải đâu nghèo tình Đời còn dài em ơi Đâu ai ai biết never won the lotto I'll be putting in the hours You just put your life on pilot. You ain't even trying All you do is crying Then you have the nerve to complain You ain't no role model